đặc biệt thời gian năm bảy rồi à, mình cũng chỉ điểm sơ qua một chút vậy thôi thì bây giờ cũng như mọi ngày mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn Đấy, hàng ngày mình đã nói với các bạn đấy là mình làm video cho các bạn tham khảo đều hoàn toàn là công khai và minh bạch Nên mình sẽ mở lại cho các bạn dù là ảm đạm hay rực rỡ nhá Thì đây à, các bạn ạ, sau những cái chuỗi ngày chúng ta ăn thông rực rỡ Cả đề chạm, cả lô và hai nháy, ba nháy cả cặp thì ngày hôm nay cái cầu của chúng ta đã bị tạm ngưng mất rồi thì các bạn hãy thông cảm cho mình nhé bởi vì là lô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia ấy thì sau những cái chuỗi ngày chúng ta chiến thắng rực rỡ thì ngày hôm nay cầu của chúng ta tạm ngưng một chút thì mình cũng tạm gửi một chút ở nhà chủ lô chủ đề nhá thì hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok này hy vọng để ngày mai sẽ cho các bạn rực rỡ cả lô cả đề nhá hy vọng là như vậy à, thì Ngày hôm nay thì video hơi buồn một chút nhưng mà Zalo thì các thành viên ở nhóm tứ nương của mình, những bạn mà đã tin tưởng vào nhóm của mình thì vẫn ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục với cái cầu lô ăn thông à vẫn cái cầu cầu đề ăn thông các bạn nhé. Ngày hôm nay thì các bạn đã tiếp tục ăn đề 57 trong cái dàn đề 10 số. Đây mình sẽ tuôn cái đoạn hôm qua mình chốt số cho các bạn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 0963619194 chỉ có cái số Zalo này là duy nhất của mình thôi. Thì ngoài cái số 0963236194 này các bạn đừng kết bạn với ai nhé đấy họ là nhằm mục đích lừa đảo các bạn thôi còn ở trên ở zalo ấy thì mình ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn tham khảo nhé. ở zalo thì hiện tại là đang vào cầu đỏ rồi và cầu, cầu kèo dạo này thì rất là ổn định à, các bạn mà đã tin tưởng vào nhóm của mình thì hiện tại các bạn đang ra về bờ rất là an toàn và có bạn thì đang ở trên đỉnh núi rồi thì các bạn hãy nhanh tay lên để mình hàng ngày mình có thể đưa các bạn về bờ một cách an toàn nhất à, Còn à, bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu ngày mai cho các bạn tham khảo nhé Ở trên video ngày mai ngày 25 tháng 3 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 9 và chạm 4 Dần đế rút gọn thì ngày mai sẽ có 99 090 191 292 898 44 141 343 464 484 Đồng thủ đề mình sẽ bắt cho các bạn là 4994 và bạch thủ lô VIP là 3993 nhé đó các bạn mà thích những con số này mà các bạn cảm thấy trùng máu cảm thấy thích thì các bạn chơi còn các bạn